bên trong này tại sao lại gọi nó là hột công chuyện vì nó có chip các bác nhá em có thể bao tan tích cho các bác là nam châm không hít nước muối nổi dọi đèn trong nhưng mà sẽ không bao chảy hột và đây đây là cái máy báo dung bốn mặt khi nào mà vào chơi quá chỉ cần bật máy lên không chơi nữa mình tắt máy đi và máy này các bác đúc túi quần túi áo lúc đâu cũng được các bác đưa ai cầm cũng được hoặc với cái bộ đồ chơi tài xỉu báo dung bốn mặt này các có thể luồn hột vào cho người khác lắc mình chỉ cần đứng ngoài cầm máy đánh thôi coi như mình đã nắm chắc phần thắng ở trong tay rồi hai hột này là hai hột trợ các nha còn đây đây là cái công thức báo dung của cái bộ hột tài xỉu báo dung bốn mặt này ở đây thì nó bốn mặt vậy nên là nó sẽ có bốn mặt nó dung và hai mặt nó không dung đó là mặt 3 và mặt 4 bây giờ thì em à, xin phép được thử phần tăng tích này em thử nước muối cho các bác đây nước muối nổi đúng không ạ như uh, những video trước em cũng đã nói rồi đấy ạ khi nào mà các bác thử nước muối xong thì mình nhớ phải thử lại bằng nước lọc các bác đừng để cái muối nó bắt vào trong mặt hột này như thế thì hột nó đi sẽ không được đều lắc nó sẽ bị liệt nhé các bác nhé sau đây thì em uh, xin phép được dọi đèn các anh nhìn này một trong không ạ trong bắt luôn đó được chưa ạ sau đây em xin phép được thử nam châm nam châm không hít các bác nhé đây. nam châm không hít vừa rồi thì em đã thử nam châm này nước muối và dọi đèn cho các bác về cái phần ở tan tích ở bên ngoài là coi như là đã ok sau đây thì em ờ, xin phép được test thử một vài tiếng để cho các bác cảm nhận được cái độ chính xác của nó cùng với em. Ở ờ, cái máy báo rung này thì em ờ, xin phép được cầm ở tay bởi vì là nó báo rất là nhẹ. Vậy nên là có để ở đây mình cũng không thể cảm nhận được nhịp rung của nó. Các bác nhá. Máy rung một ngắn. Một ngắn ở đây là sẽ có gì ạ? Có mặt nhất rồi. Nhất thì mình đánh xỉu, đúng không các bác? xỉu nhất chuẩn chưa ạ máy rung một dài một dài đây là có mặt nhị đúng không ạ mặt hai kìa các bác mặt hai mình lại đánh xỉu tiếp các bác nhá đó hẳn hai mặt hai xỉu máy rung một ngắn một dài một ngắn một dài đây có lục có lục thì mình đánh tài đúng không ạ đây lục tài đúng chưa các bác máy không dung không dung ở đây là sẽ có mặt 3 mặt 4 này các bác này ở trái này các có thể bỏ hoặc nếu như mà mình cảm thấy mình ưng mặt nào ưng tài hay ưng xỉu thì mình đánh thôi còn nếu không thì mình bỏ các bác nhá đây có cả 3 và 4 luôn chuẩn chưa ạ máy lại dung một ngắn một ngắn đây em đánh xỉu luôn rồi một ngắn lên xỉu đúng chưa ạ